mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh youtube Cường Nguyễn video Hôm nay ờ, mình có đi chợ mình mua được mớ ốc đắng Đây các bạn Các bạn thấy mấy ốc đắng không? Đấy Này Có ốc đắng Đấy. Hôm nay mình sẽ làm món ốc đắng luộc cho các bạn xem Mua ốc đắng nó cho mình thêm mớ xả để ờ, mình luộc nè các bạn Các bạn thấy không? Nè xả nè Đấy mình sẽ làm món ốc luộc cho các bạn xem thì à, mình có mua thêm là ớt ớt này ớt thì à, chanh để lát mình làm nước mắm đó các bạn đấy rồi mua thêm mới xả bầm nè các bạn thấy xả bầm không đó vòng này đấy lát mình bỏ chung với nước mắm các ờ, bạn nước mắm nước chấm đấy thì uh, rau thơm rau răm nè mình mua để lát uh, luộc mình ăn chung với ốc đó các bạn các bạn thấy không đấy rồi các bạn chờ mình tí nha xin thưa với các bạn rằng ờ, đây không phải là một chương trình dạy nấu ăn nên ờ, tất cả các nguyên vật liệu mà để luộc ốc thì mình đã chuẩn bị sẵn hết cho rồi này các bạn xem này đấy ốc thì mình đã ờ, rửa sạch ngâm và rửa sạch hết rồi này. các bạn thấy không đấy ốc này các bạn mua về nên rửa với ngâm khoảng 30 phút mình có thể ngâm với nước vo gạo các bạn ngâm với nước ờ, vo gạo để nó nhả bớt đất ở trong con ốc này ra tại ốc nó bắt ngoài sông về nó ờ, có nhiều đất ngăn lắm các bạn các bạn nên rửa kỹ và ngâm khoảng không đấy rồi à, xả nước nãy nè các bạn lá cây nước nãy nè mình đã chặt ra thành khúc khúc hết rồi mình có hái thêm mớ lá ổi ở ngoài sau nhà của mình nè đấy lát mình bỏ chung vô mình luộc chung với ốc luôn đấy các bạn thấy không đấy rồi uh, rau răm rau răm thì mình cũng đã à, lặn sẵn hết rồi đấy các bạn thấy không lặn sẵn và rửa sẵn nè đó rồi giờ mình sẽ à, luộc cho các bạn xem đây không phải là chương trình dạy nấu ăn nha các bạn nên ờ, mình ờ, sẽ luộc theo cách riêng của mình ai có cách luộc khác thì có thể comment ở dưới ờ, của mình nhé video của mình nhé đấy bạn cho một tí nước ít ít vào thôi các bạn để khi mình luộc nó dễ chín hơn bỏ ít thôi nha các bạn tại trong ốc nó có sẵn nước ở động rồi mà có ít nước thôi bỏ cả nha cả lá ổi lá ổi mình ờ, giò nát chút để cho nó ra chậm chậm nó ra mùi thơm các bạn đấy bỏ hết rồi rồi các bạn cho ốc vào ở dưới quê mình á lớn bằng ngón chân mà các bạn có khi lớn hơn ở đây con ờ, tuy nó lớn nhưng mà nó bằng còn quê mình quê ở miền tây á bến tre miền tây sông nước đó mà đó cho vào son cả rồi cả son ốc luôn đó các bạn thêm một miếng uh, niêm để cho nó có vị ngọt như, như các bạn luộc uh, vậy các bạn Đấy. các bạn có thể cho không cho thì các bạn nha Đấy. rồi này lắp lại luộc nha các bạn ốc này trong quá trình luộc đó, các bạn ờ, có thể ờ, sóc lên để cho nó chín nó đều hơn nha các bạn lát mình sẽ sóc lên rồi trong ờ, thời gian mà chờ luộc ốc chín đó, mình sẽ làm nước mắm nước mắm xả món nước mắm này mình thích lắm các bạn thơm mùi xả thì cay cay chua chua để mình làm cho các bạn xem one, Bunny. tí các bạn đây ớt mình đã bầm nhuyễn rồi các bạn mắm này á mình làm mình có thêm tỏi nữa nó thơm lắm các bạn mà lúc chiều nãy mình quên quên mua tỏi rồi nên giờ mình làm à, xả ớt thôi thường á mình à, có tỏi mình đâm vài tép tỏi vào nó thơm còn lúc chiều mình đã quên mua rồi giờ định chịu thôi các bạn thì mình có nước mắm rồi giới sóc là ốc lên cái nghe nha bạn cái không nó chính không đều á bạn có thể nếm thử dừa ờ, ăn các bạn nhé nó chua các bạn chua quá cảm giác hơi nhiều trăm cá ở nãy nhiều mà rồi mình cho xả vào này xả mầm này mình cho được tiếp vô luôn thơm các bạn chén chấm thả của mình này. mà thấy không thấy đơn giản vậy chứ không phải đơn giản đâu nha các bạn mùi vị rất là thơm các bạn rồi để qua một bên đi với nồi ốc nồi ốc đã bắt đầu sôi các bạn các bạn thấy khói nó bốc lên từ nồi ốc của mình luôn các bạn đấy khói bốc lên là nó bắt đầu sôi rồi đấy chờ thêm lát nữa thôi ốc nó làm cho mình ấm bụng hơn tối đồ nhất còn mấy buổi tối như giờ nè giờ đã cũng ờ, chín giờ rồi các bạn tại thèm quá nên ờ, mua về luộc cho các bạn xem luôn buổi tối mình thường ăn một vịt lộn hay ờ, ốc rồi mình nên có thêm ít rau răm như thế này ít thôi mình ăn tuy ít nhưng mà nó vẫn ấm bụng đầu có mùi xả với mùi uh, lá hổi uh, ờ, nó sôi nó bốc mùi lên thơm lắm các bạn nhỏ tí nữa thôi là khói bốc lên nghi ngút để mình thử xem cái à, ốc này nó chín chưa nha các bạn Lấy ra nó không mềm mà dài là chính rồi đó các bạn chín rồi tắt lửa nha các bạn mùi vị nó sao đã luộc chín rồi nha các bạn để mình thử nha nó là sao nóng quá các bạn con ốc mình để ra nè minh mắm xả ngon lắm các bạn ốc mình vừa luộc chín tới nó còn dai dai rất dai các bạn dai rồi chấm với nước mắm xả thơm thơm ngon lắm các bạn đây nè mình lễ ra được luôn cúc đít của nó này các bạn các bạn thấy không đấy chấm miếng mắm quá tuyệt các bạn ốc này một số loại con đó, nó thường có con nhỏ của nó bên trong đó các bạn các bạn thấy không nè đấy mình bỏ nó đi chứ ăn nó sọc sọc sọc, sọc như đá vậy các bạn bỏ nó đi miếng rau răm đi nó có con này bạn nên luộc thử để ăn để biết mùi vị của nó nha các bạn video của mình tới đây cũng ờ, kết thúc rồi các bạn nhớ like và subscribe kênh giùm mình nha chào các bạn